À, hello xin chào các bạn nha hôm nay mình đang đứng ở một cái lô đất ở Định Thành thì à, mình sẽ quay cái video clip này à, rõ hơn cho các bạn xem à, xin chào các bạn nha đây là cái lô đất à, ở bên mình đây lô đất này chủ gửi mình là 6 nhân cho 78 100 thổ cư thì ở đây mình đã nhìn thấy rõ là ở đây à, đi thẳng xuống đất rất là bằng phẳng ha thì, à, ở đây thì gồm có 5 lô đất thì ở đây thì đây là đường nhựa đường điện đầy đủ ha các bạn ha à, và các bạn nhìn thấy ở ngoài kia thì cách khoảng 50 à, mét thì à, chưa tới 50 mét khoảng 30 mét hơn 30 mét khoảng 40 mét thấy các bạn ha là đường nhựa DT744 là đường nhựa chính và xung quanh thì à, dân cư là đầy đủ ha rất là đây mọi người thấy đây dân cư nè đó đường thông luôn đó thì với lô đất này thì à, cái giá rất là hữu nghị thì thời gian công chứng là à, 2 tháng hai tháng công chứng à, các bạn à, hãy đăng ký kênh youtube của mình và hãy theo dõi những cái video clip tiếp theo của mình à, ai muốn biết thêm thông tin về cái lô đất này á thì hãy comment và để lại số điện thoại bên dưới mình ha và các bạn có thể kết bạn zalo với mình hoặc là à, gọi điện trực tiếp kết bạn facebook của mình ở cái cái cái phần comment của mình bên dưới mô tả bên dưới ha thì mình sẽ cho các bạn biết thêm nhiều hơn về cái thông tin cái lô đất này à, dưới lô đất này thì tiềm năng rất là lớn thì à, à, đầu tư cũng như là cất nhà ở và giá cũng rất là mềm ha để biết thêm cái giá này bao nhiêu và thông tin như thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới để lại số điện thoại của mình nha như đây các bạn thấy không dân đây thì rất là đông đúc bên ngoài thì đường xá dân bên đây nữa nè đường bên đây đường thông nữa nè bên kia có đường nữa nè các bạn thấy không đó dân cư full luôn full dân cư cách đường nhựa lớn rất lớn đó. cho nên là cái này mình mua mình đầu tư hoặc là mình à, cất nhà ở cho con cái hả kinh doanh mua bán gì ở đây thì rất là ok nha à, xin chào các bạn các bạn hãy like share à, cái video clip này và các bạn hãy à, đăng ký kênh cho mình ha và để lại số điện thoại để mình nhận thêm nhiều cái thông tin hữu ích hơn những cái lô đất này và mình sẽ cho các bạn biết thêm nhiều cái ờ, lô đất ờ, chính chủ và cũng như là lô đất đã chưa qua đầu tư lô đất này là lô đất chưa có qua đầu tư à, rất đất rất là đẹp tại xã Đình Thành ha Nguyễn Dầu Tiến ninh Dương thì ai quan tâm thì hãy để lại số điện thoại hoặc kết bạn Zalo với mình bên dưới comment cho mình IP cho mình ha rồi xin chào các bạn nha đây để mình chạy à, đi ra ngoài đây ha ra cái đường DT74 từ cái đây đất mình ra cái à, cái đường lớn nha các bạn đây các bạn thấy nhà dân đây đầy đủ ha nó full luôn Đó. các bạn thấy dân ha Rồi. thì khoảng cỡ 40 mét từ cái mí đường của DT704 được chính này các bạn thì à, ra đây là mình đụng cái lô đất của mình ha đó đường này là DT44 là đường thông đường liên tỉnh ha đó bạn thấy xe lớn rất là tấp nập đó mình à, quay rõ hơn cho các bạn xem nha các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh youtube của mình mình sẽ cho các bạn sẽ xem rõ hơn chi tiết hơn về lô đất à, những lô đất sau này mình đăng đường này là đường liên tỉnh đó thì à, ở đây à, ra tới trung tâm à, huyện chính huyện Nhờ Tiến thì chỉ có khoảng có một cây rưỡi số thôi ha đây là đó khoảng hơn cây rưỡi số ha đó các bạn thấy không kế bên đây là tới chút xíu nữa sẽ là trường học đây là cái đường xương cá nè đó cũng là đường nhựa luôn các bạn thấy không à đây dân ở đây thì ở mặt đường này thì đầy đủ luôn đó đây là đường đá đường nó sẽ phân lô vòng vòng đây hết thì mình sẽ quay kỹ hơn để cho các bạn xem về cái tiềm năng của lô đất này ha đất định thành thì tới đây thì theo nghị quyết mình nắm bắt được là định thành nó sẽ trả về à, thị trấn dầu tiếng tức là đất định thành nó sẽ trở thành đất thị trấn đó thì à, đất nó sẽ sốt trở lại và có giá hơn đây là trường học nha thì cách lô đất ở ờ, của mình lại đây thì khoảng 200 m. Ha 200 m nha các bạn. Đây là trường hợp cấp 1 của ờ, Định Thành đây. Đá, đây là đường nhựa bê tông tất cả các đường đất ở đây đều làm đường nhựa hết. Đó. Thì tới đây thì mình sẽ gặp cây xăng. Thì từ lô đất mình đến cây xăng khoảng 3 rưỡi mét, 400 mét. Đây. Mình sẽ ờ, tới đây mình sẽ đi quay tất cả những cái clip về à, đất dầu tiếng về tiềm năng đất dầu tiến và những cái loại đất à, thích hợp đầu tư đây là cây xăng anh các bạn ha đây là cây xăng đó, cây xăng Định Thành đó thì à, từ cái lô đất mình đi ra tới ngay trung tâm hành chính huyện Ngọc Tiến thì không có xa cả các bạn thấy là coi như là dân cư là san sát nhau luôn full kính bích luôn ha đầy đủ các ờ, tiện ích luôn trên phòng văn hóa à, ấp đây ha ấp tiện nghi ha rồi chào các bạn nha các bạn hãy ờ, để lại số điện thoại cũng như là comment lại bên dưới nếu các bạn quan tâm về lô đất này hoặc là các bạn hãy vào kênh youtube của mình đó đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn về lô đất ha các bạn thấy đường dt 74 rất là đẹp rất là rộng ha À, chào các bạn, đây à, mình nãy giờ mình chạy thì khoảng à, chưa đầy 10 phút đâu và khoảng 3 phút là mình về tới trung tâm huyện Châu Tiến rồi nè các bạn đây nè các bạn đây là à, trung tâm hành chính huyện Châu Tiến đây đó và đây là đối diện với lại trung tâm huyện Châu Tiến tức là phòng phòng lao động minh xã hội là phòng giáo dục là phòng à, văn hóa thông tin và phòng tài chính kế hoạch đây là khối văn hóa xã hội thì à, đối diện ở đây là à, đây là mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem kỹ hơn về cái tiềm năng của đất hồi nãy mình quay thì đối diện bên đây là cái cửa hàng máy vi tính Hùng Kim công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tinh học Lê Thế Danh thì cái công ty này có rất lâu đời cũng là cái cửa hàng của mình thì cái nhà này là cái cửa hàng của mình nha các bạn các bạn thấy là cái nhà có bản hiệu xanh đó là cái cửa hàng uy tín của mình thì các bạn có thể lại trực tiếp ngay cửa hàng mình để liên hệ để biết thêm thông tin về đất ha hoặc là có thể đến đây sửa chữa máy tính cũng được hoặc mua máy tính cũng được ha đây là đối diện bên đây là khối đoàn thể khối đoàn thể huyện, um, ủy ban mặt trận tổ quốc đó thì mình sẽ cho các bạn xem thấy những cái tiềm năng lô đất lớn ở đây thì mua lô đất ở Định Thành này sẽ rất là dễ ra rất là dễ đầu tư hoặc chúng ta có thể làm nhà ở ha đấy cái đây là à, à, cái khối mà các bạn nhìn thấy đây đây là cái sân công viên của cái khối à, huyện ủy dầu tiến ha khối đảng ủy á à, khối huyện ủy nè ha sân huyện này các bạn thấy không rồi tiếp theo đây là cái cổng chào của huyện ủy và ủy ban nhân huyện cái khối nhà bên kia các bạn thấy đó là quỹ ban nhân nguyện Dầu Tiến đây ở đây trung tâm thì đây gọi là sân nguyện nè ha đây nè đó sân nguyện và các bạn nhìn à, sâu xuống đây thì các bạn thấy à, ở à, mặt đường trống của mình đây không mặt đường trống của mình thì đây là nó gọi là phố đi bộ ha cái phố đi bộ này đang làm mà chưa có xong đây mình sẽ ờ, quay cái kỹ hơn những cái phố đi bộ này cho các bạn coi nha thì ở đây nó mới làm trước Tết thôi nó cũng chưa hoàn thành sau này ờ, ở hai bên nhà này thì sẽ được giải tạo hai cái khu phố rất là đẹp nó ở đây thì công viên ờ, vui chơi giải trí của người dân các bạn thấy những cái ngôi nhà lên chậm bên kia không đó là những cái cái dãy nhà được giải tỏa đi để làm hai cái phố nhà rất là đẹp ha đó và tiềm năng cái dầu tiếng thì rất là lớn để mình cho các bạn xem một số cái thông tin về quyền vô tuyển nhiều hơn những các bạn ở xa cũng như các nhà đầu tư quý nhà đầu tư ở xa nắm rõ hơn ha đây là một cái con đường à, đường đá này nó sẽ nở, nở rộng ra và nó sẽ làm bằng nhựa đó các bạn thấy không ở đây là công trình nó đang dở dang trước Tết đó. bây giờ mới cái mùng 8 mùng 9 Tết nên nó chưa có làm lại và cái đường này nó sẽ mở rộng bằng nhựa đây đây là những lô gốc và ở đây à, các bạn thấy cái tôn này ở dưới thì nó sẽ nói liền với lại đường cách mạng tháng 8 hay còn gọi là đường Bình đai ở quyền Ngầu Tiến ha thì đại khái thì về đường giao thông nông thôn và các tiềm năng phát triển đất Triều Tiến này rất lớn và để à, nhu cầu phát triển du lịch cũng như là phát triển dịch vụ cơ sở hạ tầng được đầu tư rất là kỹ lưỡng đặc biệt an ninh ở đây rất là an toàn không khí thì cực kỳ trong sạch luôn ha đó các bạn thấy không đây mình à, đây là cái đường này nó gọi là đường cách mạng tháng 8 hay gọi là đường vành đai ha rất là rộng lớn các bạn ha đại đa số tất cả những con đường đây được lên nhựa và bê tông nhựa quá rồi Rồi xin chào các bạn nha Các bạn hãy có biết thêm thông tin chi tiết về à, huyện Dầu Tiến á Hoặc là các bạn muốn biết thêm nhiều về à, cái tình hình đất đai ở Dầu Tiến Và quy hoạch như chỗ nào và có những tiềm năng gì thì các bạn hãy comment bên dưới hoặc là kết bạn Zalo với mình nha mình sẽ đăng tải nhiều cái video clip trên kênh YouTube của mình và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn à, mình sẽ à, lên kế hoạch sẽ đi à, quay tất cả các điểm nổi bật ở huyện Dầu Tiếng này trong cái huyện Dầu Tiếng và tiềm năng bất động sản huyện Dầu Tiếng cho các bạn xem cũng như cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tiềm năng cũng như là lợi ích khi đầu tư ở đất Dầu Tiếng này à, thì dầu tiếng thì rất là nhiều tiềm năng về du lịch và dịch vụ về à, nuôi trồng thủy hải sản phát triển công nghệ cao à, về cao su về à, trồng nuôi nuôi yến rồi ha đó rồi các bạn thấy không đường xe rất là rộng lớn dân cư ở đây không khí rất là trong lành rất là mát mẻ đó các bạn thấy khối nhà đây không đó. rồi